đây chính điện ba vàng sừng sững giữa trời mây là nơi hội tụ linh thiêng cảnh phật nên thơ sông nước hữu núi nhìn sông chảy ra biển lớn với di tích ngàn năm giếng thần rùa đá cây hương đá cổ khắc ghi tên chùa bảo quang tự trời chúng con trở về đất phật tìm thầy học đạo với các tăng ni chính điện nghiêm trang đưa con vào giác ngộ giữa đại giảng đường thầy hoàng pháp cho con lời thầy giảng động nhưng lòng luôn bất động sống không tu lại phí một kiếp người tu là xưa là hoan hỷ khoan dung luật nhân quả không một ai chạy thoát đức hạnh của thầy phật pháp nhiệm màu đưa con về với lòng nơi hoàng dương tránh pháp cứu độ chúng sinh trong kiếp vô thường các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ chảy ra biển lớn với di tích ngàn năm giếng thần rùa đa trở về đất Phật tìm thầy học đạo với các tăng ni chính điện nghiêm trang đưa con vào giác ngộ giữa đại giảng đường thầy hoàng pháp cho con lời thầy giảng ôi trí tuệ bao la sống là động nhưng lòng luôn bất động sống không tu lại phí một kiếp người phật pháp nhiệm màu đưa con về với lòng từ bi chùa ba vàng nơi hoàng dương chánh pháp cứu độ chúng sinh trong kiếp vô thường chùa ba vàng nơi hoàng dương trong kiếp vô